chiều nào tiếng nhau đi khi bóng gà xe tà chiều sương xuống tâm tư cô đơn chất con tâu nỡ sao đành đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường bao nhịp lối tình trăm mưa thu bay bay vắt ngang trời ước vai mềm hoàng hôn dần buông mà đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng người tà xương khoác trong xương là mỗi lần ngóng chờ